sắc đây mọi người thấy không cần cát luôn xe rất là hello anh em nhá thì hôm nay ngày đẹp trời thì công ty mình lại cho con xe điện về nhà chồng nhá đây là quá trình cho xe điện đi nhá thì trước khi xe này đi ấy, bên công ty mình đã kiểm tra và gọi là làm vệ sinh lại em nó kiểm tra hết tất cả các chức năng của nó này thì khi đi thì ờ, bán xe điện ấy thì bên mình luôn luôn tặng kèm một bộ sạc nhé mọi người nhé nên anh em không phải non về sạc nữa và pin mình được kiểm tra rất là kỹ rồi đây con này là con uh, xe điện tấn 8 nâng 4 mét đây là ờ, kỹ thuật đăng cơ xe lên đây khẩu đợi sẵn đây và ngay con này tải trọng bao nhiêu đấy tấn 84 mét đúng không đời xe 2015 nhá đời mình xe rất là đẹp luôn đây sử dụng ngon lành luôn đây người nên ờ, xem quá trình ờ, cho xe lên của bên mình nhé ờ, nên rất là nhiều Thôi cứ nắp cái cáp vào cho chắc Đây còn người đấy Không cần cáp luôn xe rất là khỏe à, Đang bị lệch cho Cậu ấy chỉnh lại cho nó lên giữa xe Thì đi sẽ an toàn hơn Đây Đây còn người nhìn cái cổng rất là dốc này sự motor này rất là rẻ luôn để được cái dốc này Ồ, ờ, và cuối có nên được không? Sàn dốc quá à? <laughs> nó <laughs> bị cái gở to quá bánh con này thì sử dụng bề mặt bằng nên là hơi hơi vướng này thôi lắc dây vào đi vẫn phải năm móc móc giữa anh ạ móc bên không được đâu nó chỉ cần mồi cái này lên thôi mà tí đổ địa chỉ đấy để em đánh ô tô đi đó xem hả chịu đây cậu đi sang xe nhìn có một người ra xe anh ạ đây anh ra xe đây ra xe đến hướng dẫn sử dụng cho khách và hướng dẫn sạc xe cho khách nhá bảo dưỡng bảo trì các kiểu đây thì con này thì chỉ cần kéo qua được cái gờ kia của cái bánh sau thôi là có thể lên được rồi thôi cứ để kéo thôi anh em ạ biết xe khỏe rồi trước mấy cậu cư cô quá không bây giờ lên sàn nữa là xong rồi ok lên này xong rồi anh em nào mà có nhu cầu tư vấn về xe điện thì cứ liên hệ số hiện tại hoặc kết bạn zalo nhắn tin cho mình nhá chào mọi người nhá tôi cho xe đi cái đã nhá